nên là khi mà chơi những cái đồ không tang như thế này tâm lý thoải mái thì các bác sẽ có giành được chiến thắng là 100% thì à, sau đây như em ban đầu em đã nói ấy, nó là cái bộ đồ chơi hoàn toàn không tan tích thế nên là sau đây thì em xin phép sẽ à, test thử tăng tích cho các bác đây em test thử 5 châm nhé các bác nhé đây 5 châm này không hết em thử chén dĩa luôn hoàn toàn là không hết đúng không ạ này đây thì em xin phép được dọn đèn trong một trong đúng không ạ này một trong nhá các bác nhá đây được chưa ạ bộ hột này nó hoàn toàn là không tang à, còn nước muối nữa thì tại vì là vội quá nên em chưa kịp chuẩn bị thì em xin phép được khất các bác thử nước muối ở video sau ở video này thì em sẽ giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi ờ, tay hột tay xỉu nặng nhẹ này ở đây cái bộ này em đang làm nó là nhẹ xỉu vì thế nên em sẽ hướng dẫn cho các bác thêm cách lắc của cái bộ hột nhẹ xỉu này để giúp cho các bác đi chơi các bác sẽ luôn giành chiến thắng về mình bác nào khi xem video mà không hiểu vẫn còn thắc mắc các bác cứ alo cho em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc kết bạn zalo với em em sẽ hướng dẫn cho các bác tư vấn cho các bác để cho các bác hiểu hơn về cái bộ hột này sau đây thì em à, xin phép thử test thử 10 tiếng để xem là như lúc nãy em đã nói nó là bộ nặng xỉu vì thế để thử 10 tiếng để xem là nó sẽ có bao nhiêu tiếng xỉu về bao nhiêu tiếng tài nhé các bác nhá em thêm xin phép được test thử 10 tiếng này tài một không này một đều hai một hai đều ba hai bốn hai bão bốn ba năm ba sáu ba bảy ba được chưa ạ vừa rồi em đã test 10 tiếng và bao nhiêu chén xỉu ạ 7 tiếng xỉu còn lại là 3 tiếng tài đúng không ạ thế nên là cái tỷ lệ của cái bộ hột này nó là 73 nếu như mà bác nào mà muốn mua hột mà các bác yêu cầu tỷ lệ 73 64 hay 82 bên em đều có thể làm được 70% 80% phần trăm 90% đều làm được hết nhé các bác nhé ngoài tài xỉu ra thì bên em còn có bầu cua sóc đĩa máy đánh bài ví đổi bài và hack game trên điện thoại khi xem video các bác nhớ ấn nút đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp em. Đăng ký kênh để theo dõi được những cái video mới nhất mà bên em sẽ đăng tải lên để giúp cho các bác biết được những cái sản phẩm mới nhất, sản phẩm nào mà phù hợp được với sân chơi của mình để các bác uh, sở hữu nó để đạt được hiệu quả cho mình. Và video của em đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau.